Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 207m2, xây riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 9 km. Kế bên là mây lang thang Măng Linh, gần khu nghỉ dưỡng của các nghệ sĩ, giá 6 tỷ đồng. Đất Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 80m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Nam và Tây Nam, đường ô tô, có căn nhà tôn hiện tại đang làm kho. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trạm y tế, ủy ban, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 3,3 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Hoàng Diệu, diện tích 130m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô lớn, kết cấu, một hầm một trệt hai lầu một áp mái, 9 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, có thang máy, cách chợ Đà Lạt 500m, đối diện chợ Hoàng Diệu và Bách Hóa Xanh, tiện ích đầy đủ, giá 24 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Thái Lâm phường 4, diện tích 135m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, thích hợp đầu tư sinh lời, giá 7,2 tỷ đồng.